Tieti shia Tận thơ nan shia đu Cường dâu cây lưu Có sai chi muốn kỳ Có mua cũng chung thi Trâu hồng si tờ Mô cũng shia dưa ta Có nhân chi khê vòng của mùa dù mùa trò chơi ê ua ý xì ua ý xì mùa trọn đồ đến đùa tua in